Hello anh em, mình là Chun Hôm nay mình sẽ biến Minecraft trở thành một cái thứ gì đấy nữa Nếu như anh em muốn biết nó là gì thì mình sẽ nói luôn cho anh em Mình sẽ biến Minecraft trở thành một cái hang động meme Để làm được điều đó thì mình lại phải dùng đến một cái resource pack mới có thể làm được điều này Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể tải về và trải nghiệm Thì nếu như anh em không biết thì mình có một cái meme nó trông như này Anh em có thể lên facebook của mình để lấy Mong là anh em có thể làm cho nó viral hay gì đấy và mình nhìn thấy chỉ có 64% các người anh em xem trên kênh của tôi mà không đăng ký Nên mình rất muốn anh em giảm cái thanh dài nhất cho nó ngắn xuống hơn nhé Và anh em thấy gì kia không? Nó rất giống với cái nút đăng ký ở dưới Nên là anh em tiện tay hay gì có thể ủng hộ mình bằng cách like và subscribe Để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hay hơn như này Và mình chúc anh em xem video vui vẻ nhé Ok chúng ta sẽ chơi dùng bách này luôn Let's go Chưa gì đã vào ơi, từ từ anh em anh em tải chun cái pack này về cái. Anh em cài cho chun. Pack nào? Từ từ đây. Chun cái trước, chun chả biết nó như thế nào nữa. Hả? Đúng một mê, một KB. Later. Mẹ mẹ sao à? What? meme sao này ui chun bắn tơ mà nó Rút. kiểu anh em ra anh ra đây có như kiểu <laughs> tôi kiểu cầm quả m hai bốn chín ấy từ có gì rồi. What? Đó đủ đủ người chưa? Ui giời Tôi thấy uh, ờ, dừng ờ. bật tiếng game to lên tí. Dừng quạt. hay là. Anh em uh, chọn team anh em ấn, ấn vào chọn team mà xem. Ừ. Roblox Roblox ừ. Roblox ừ. Roblox sao? ơi <laughs> ai ờ, ui ken ken ken ken ken thì để mở dương nó như thế nào nhỉ thử thử thử thử để để để chun để chun để chun để chun để chun để chun không cần không cần mở đi mở đi mở dạ. <laughs> cái gì ấy từ từ tôi chưa biết cái này cái gì cái này là nigger <laughs> Bây Đứng ngồi đâu Ken Đúng rồi Ken Ui Yellow sang Yellow sang Oh no no no Sang hả Ở Yellow sang kìa Yellow sang Yellow sang Bong bong bong bong Tiếng hít nó là bong bong Rồi xong cái tiếng chết nó là mê mê Ở kìa mất dương kia Mất dương kia Oh no No đập bé nó đúng oh vãi đập bé đập bé đập cái tiếng đập bé ma tiếng đặt block bruh kiểu bừa bừa ủa mà hình như cái pandemic là cái tiếng cái Windows tiếng... lỗi ừ. tiếng Windows no ừ. ô oh, hay vậy ừ. Ờ, tí tí đó tí đó tí đó bon bon combo <laughs> vãi vâng, combo ừ cái mình nghĩ là trong cái ờ, cái video này mình chả còn edit sau gì mấy đâu bởi vì nó cho sẵn rồi đây là nhẹ thôi việc nhẹ thôi What? ấy vâng. <laughs> được được được được được. phải phải phải, Lui à, lui à. Ờ, What the fuck? Ây à. Có cái tiếng gì vậy? Đâu, cái tiếng đâu, đâu, cái tiếng nước ấy. Ờ. Ô. Chết chưa? Ô chết rồi. Let's go. Ờ. Đúng đúng kiểu cái tiếng mình muốn. Okay. Green kìa, green kìa, green kìa. Oh, mít mít mít mít, để tôi mid over không mid over ok chú chú lấy một rồi chú lấy một rồi cho chú thích nghe cái chat ấy chú thích nghe cái báo báo động chat ấy ừ thử thử thử oh. what the hell what ây chun chun chun nghe thấy tiếng cửa kiểu nó nó nó nó nó gõ bên tay phải của chun nữa sợ vãi chú tưởng có ai ngoài cửa gõ kìa kìa what the fuck Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy. Oh. Phần nào nữa đâu Ok ok ok Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi Chúng khá chắc đấy là tiếng nigger Lào Lào cái chứ Không, may là cái tiếng mua đồ không có không bị sao Ừ đúng rồi Ui Cái tiếng uống thuốc Tội tội viewer của Chun quá Cả Chun nữa Ui Ma What What What the fuck Ôi, ờ. what the fuck? No, no. Kim Ui, vai. Vai có tiếng gõ cửa, trời đất ơi. Anh nghe thấy đúng không? Anh em nghe thấy đúng không? Anh em nghe thấy đúng không? Trời đất ơi. Ông khi mình chơi cái bắt này vào buổi tối này Billy. Ừ đúng rồi. Hợp... Ui. Thế á? Oh no. Nhà nhà mở cửa ở đâu? Sợ thật Ờ. Ôi, à ok. Chuẩn biết tiếng fireball rồi. Mình mong chờ gì cơ chứ. Ok, good, good. Mà mình ladder kiểu mình nhảy càng cao á, tiếng br nó càng to. Chú nghĩ đây cái tiếng chú nghĩ là cái đấy là mình dính uh, dính uh, ờ, chap của mấy thằng địch ấy. What? The... Mid. Không, phải đâu, Không phải. Thì... Thì thì tiền ghê được tinh tinh tinh tinh tinh ô ờ. anh em nào sang green cứu chun với nó sắp nó sắp bể giường rồi ý út oh, hay ôi cái tinh ừ. chép no ừ. cái tiếng thuốc no no no nhà giết ờ. mà ủa tới bác nữa sao cái tiếng bé bé nó không có tiếng à ui trời đất ơi cố lên cố lên cố lên chúng nó cũng vỡ rồi chúng nó cũng chúng nó cũng vỡ rồi đấy Ui What the fuck cái gì ăn táo <laughs> Cái gì ăn táo á Ờ Có nữa kìa Ghê quá Má cái gì ăn táo ừ. Kìa Trên đâu kìa Ui Ui thua rồi thua rồi Ồ muốn là ăn táo được Ồ oh. Đây skin free fire này phải không Đầu Tèo đèo đèo đèo Free fire đây. Anh em chụp đầu vào nhau, à? anh em chụp đầu vào nhau. Ok. Ok rồi. Oh, hiểu, hiểu, hiểu. Anh ra, tôi nhìn cao nóng ấy. Nhảy đồi cao hơn à? Mà vào lâu thế. Anh em, anh em, anh em, anh em. Nô nô nô nô nô nô nô nô tàu, nô tàu, nô tàu, nô tàu. Tàu tàu tàu tàu tàu tàu tàu. Đần đần đần đần. Ngoan đây, ngoan đây, ngoan đây. Eo. <laughs> <laughs> Tao dưa là gì vậy? What the fuck? Quay. B 3 2 1. Ừ. Chun okay. phát kè. Chun phát kè. Anh em nhìn này. Tôi rất nổi địch tao đấy. Từ từ từ từ. Đừng ăn táo nhá, đừng ăn ừ. táo. Đừng ăn táo nào, đừng ăn táo. Thử thách không ăn táo, thử thách không ăn táo. không ăn gắp hủ mà mặc dù suy nghĩ chú sẽ ăn một cái mà. Ô. Anh em nhà. Yellow sang, yellow sang, yellow sang. Oh my fucking god. Đúng có mở dương quá, trời ơi. Tiếng kêu. Tôi nghe cái chuẩn bị nghe tiếng tiếng ăn táo rồi ăn táo. Ôi. No, no, no, no. Đi đi đi đi đi, let's go, let's go, let's go. Đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Anh nhiều máu nhé. Ở trên nào. Nhiều máu. Ôi, dương kia, dương kia. Anh em xuống anh em xuống anh em xuống đi, chú chú chú chú phải cho chú phải. Ok. Tôi hay. Noise racing. Yes, let's go. Hay bye. Ôi chị tự. ấy ấy kìa mi mi mi mi mi mi mi mi mi chun blue để để để để chun blue cho để chun blue ok ok tôi qua green nữa không ờ. à vô đây phá phá ring ring ring ring green green green đến nhà ring đến nhà kìa ring ring về nhà ring ring ring ring ring ring the fuck thằng tay thằng tay сука блядь tablet đấy chú ấy đừng what ô oh, oh, ngon hay ngon ngon ngon ngon Why âm thanh uh, âm thanh của bên ờ, bên bên của phép thật là sống động ừ. what ừ. nó đang ở đâu nó đang ở đâu nó đang ở đâu what tún cái nó tún nó tún cái mi này mi này đừng ăn táo nữa ở đâu rồi đổ đâu đổ đâu đổ đâu hết rồi đổ ấy thứ kia nó nó út ui có oh ai may quả đấy chung cứ lướt được ấy không là toang rồi cần cần bao nhiêu rồi cần bao nhiêu cần bốn à anh anh đã thấy anh em để tôi anh em để tôi vào vào vào anh anh em dùng tay anh em dùng tay anh em dùng tay anh dùng tay dùng tay dùng tay anh em lên nhà nào ấy công ơ chú đứng bên rồi chú đứng rồi lên trên lên trên lên trên lên trên lên trên lên tay đánh tay đánh tay đánh tay đánh tay ô xong rồi yeah GG let's go trận hai không trận hai trận hai không nghĩ trận đấy có thể win được ừ. ok tôi vào mà chờ lâu thế anh em tiếp tục đi ờ vòng vòng tròn vòng tròn vòng tròn vòng tròn ông cắt cái yêu rồi ông cắt mút rồi kìa dạ, kìa rồi kệ căn rồi ê thật à, cua, cua cua cua cua để lại để lại cua lên như này thằng ờ, ok vô vào vào vào vào vào vào vào vào vào vào Yeah, ngon, ngon, ngon, ngon, thầy, ngon, thầy, ngon, ngon, ngon, từ đôi, bắt từ đôi. No. Có kịch được. hay quá. Một thằng. Một Ô, hay vậy. Ông thầy dạ, ui what? Ui, một thằng. Ok kìa kìa. Trên đầu kìa, trên đầu kìa, trên đầu kìa. Tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết, tôi biết. No, no, no. No, một một team, team. Có cút, có cút không? Ông tôi. Ôi, ôi, áo bỏ quét. No, no. What the? Kìa kìa, bên bên bên kia, bên kia, bên kia. Ui. Ui, no. No, no, no. No, no, no, wait. You know. Anh em ui. Vai. Wow. Tao. Mày Ê, qua tiếp kia, qua tiếp kia, bro, bro, bro. Ôi, em chạy đi, anh em chạy đi. Em chạy ra. À? Tới nó, tới nó. Tức là anh người đấy lo đó, anh người đấy lo. Chạy, chạy Không, chúng ta phải đoàn kết thì chúng ta mới sống gia đình huyền thoại được. Ui, ui, ui, ui. Mau, Ôi, lụm em rồi, lụm em, lụm em. Ô, ô, tôi, tôi sẽ cầm với rồi mày tôi không còn rét chú ở nhà mình ấy giờ nay không biết luôn. Tụi lưng kêu kêu kêu kêu kêu kêu. Đây đây đây đây đây đây đây. Kêu kêu kêu. Nóc trên nóc trên nóc trên nóc. Kêu kêu kêu. Kêu kêu kêu kêu. Tụi cái đập chắp đập chắp cái bị chắp. Từ từ. Từ từ. Có leader này thôi. Ok ok chơi được. Ơ, vãi chúng mày phải bù lên thế mà. Wow. Mày, ơi. Cái nghe cái nghe thấy không? Cái nghe thấy không? Bỏ ờ. Nó làm gì vậy? What? ai đây chun chun chun chun chun thuốc này thuốc này thuốc ui wow wow wow wow đừng đừng đừng tao đang đau sợ tôi sợ tôi sợ giết này đi nó em nó ai nghe tiếng phải cái tiếng rồi bây giờ bọn tôi không sợ tiếng đấy <laughs> ờ rồi quen rồi kìa kìa ui chết rồi a lộn dương chết rồi kìa kìa tới kìa tới kìa anh nó chun anh nó kèn cái kia chị lăng thì à, mua block block kia à. What the fuck anh tin gaming Anh táo, anh táo, anh táo Gaming rồi, mang gaming, mang gaming Kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa Ui Anh thắng, anh thắng Cát ờ. Hay quá Ờ, chạy chưa nơi Hay Ui Ui Ui nó Ui, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận Đằng sau, đằng sau, đằng sau Kiểu chú đi Đằng sau Ui, chú còn Ui Ui Ăn đi Ông thắng được Thắng thuốc rồi ông Exit thật sự Thua ông còn không Còn, còn thuốc, còn thuốc Ngon Ủa thằng này làm gì đây? Ôi vãi. Thảo ừ, kim cương, thảo thảo kim cương. Ui. Ai mà chơi mày fire. Và idol chơi. Ui quá đỡ sau ừ, ừ, lưng có người nha, chú nha, chú nha. Đập đi, đập đi, nó chưa thấy đâu, nó chưa thấy, nó chưa thấy đâu. Hay quá. Ok, hay quá chun. Cũng còn hai thằng kìa. Vio biết là Vio buồn đấy chun ạ. Vio mà biết là Vio buồn đấy. <laughs> Thế à, cho bạn đếm ấy Ê, chun Nó, chun hay quá, chun hay quá Nó đâu, nó đâu, nó đâu, thằng nó đâu À, thế, thế, thế, thế Thằng đấy đang ở A few moments later Bắn cung Phi Fire thật sự Thằng phi Fire, ui Ui, ui, ui Nghệ quá Ôi, không dính Vai Cái đồ rốt FPS. Không kêu chạy bằng Cương. Rồi ngon, ờ, Anh anh em báo cho nhá. Nó ở mid á. Mid nha, mid nha, mid nha, mid nha. Mid mid mid. trên đầu. Ô. Ê bô bô bô bô bô bô bô bô bô bô bô bô nó. Em hai anh quá chung này. Idol free fire, idol free fire. Hai idol free fire. Anh anh quá bắn nó. Anh báo rồi, anh báo rồi. Anh ta anh ta vào. Chơi được, chơi được, chơi được ai bung bắn lên. Bung đấm luôn. Free fire chun. Tôi free fire chun. Hay quá chun. Hay quá. Chưa đây, No. No. Không có. Ôi. Ôi. Sai. Nó cắt kìa, nó non kìa. Kìa non non kìa. Kệ đi, kệ đi. Kia đây, kia đây, kia đấy. Kệ nó. Ngon. Đem y tê rách. Gì? Mày đi tao phốt mày lên không? Phốt luôn. Ừ. Cay quá ta. Ừ, blue wow. Ok. Phốt rồi cay nữa. Ờ. Ông tin một phát là ờ, thằng Blue bay biết đâu. Tin không? Ok. Ok ok. Để tôi mở ta lên. Ừ, what the what? What? Ok, ra mic đi, ra mic đi, ra mic Mất đẹp, đấy, thấy không, thấy không, thấy không Ghê, mặn, mặn, mặn Ngon Ngon à Chúng sang yellow ơi, chúng sang yellow đấy qua lấy... Đâu phải bé red này What? Nha Đâu phải bé red này Red Khoai nhà kìa Red nó khoai nhà kìa Red nó qua Red qua red Sương... Sương gì, Là sao? What the... What? Là sao kêu... Ờ, Làm... Cái thế đâu kìa Đi kìa Cố lên anh em có lên Anh em nhìn ra tôi... Tôi thằng blue Blue Đây rồi rồi rồi ui chưa bà già biết hầu mi hầu hầu hầu hầu không không được không được không biết chưa bừa Tinh tinh blue có chị thư Ui Ôi kìa Đập được không đập được không Đây mua bô bắn cho Mua Tôi bật Được Từ từ Tiếp tiếp Mai có tiền tiêu ừ. Không, bắn đi lên nó đừng Nấu đi Ok Đã vào một thật sự Được rồi ờ. Được rồi Yeah dạ. Yeah Ủa what the fuck, thằng này làm gì vậy? Ơ, ây Ây à Hay à, kỳ vậy? Ê bro, qua đi bro, qua qua qua qua qua đây rồi. Ngon. Nôi. Nôi sẽ mới mua được cái quả tiên phi. Phải <laughs> đúng một kill anh em, một kill. Ui, một tim. Ơ à, còn chị Thư kìa, còn chị Thư kìa. Về. Bừa bừa bừa Tên mờ mốt Giết nó, giết nó. Giết nó. Có tiếng kêu ạ. Đừng. Đây. Red kìa, red kìa, red kìa. Red, red, red kìa, red kìa. Red, red, red, red. Nào sang chơi với chị Thư đây. Đừng đừng đừng ai làm gì chị Thư. Tôi mua của Obsidian. Ờ, ôi, ôi, ôi, bro, chill. Để bét nó. Chị Thư từ từ, chị Thư. No no no, no no file, no file. Em em biết thằng nào chị cũng không đánh được đâu, nhưng mà <laughs> từ từ nói thẳng vậy luôn ừ <laughs> thật à, một rồi. là chị có một cái ờ, cái kết thật là gì đấy what the trời ơi bro giờ giờ mình phải làm cái gì đấy như là, như là để tôi tốt là nhân vật chính để tôi đây anh em anh em anh em để tôi ê chị thư ôi đâu chị thư chạy ơi đứng ạ chị thư chạy rồi à ăn táo nha ui đâu ui ui ui nói à wow wow wow wow em đâu đâu tao bé ơi chúng no, tay đang bị lì để đâu ai đừng nào đừng bình tĩnh bình tĩnh chị berry ui ngừng chị ăn táo rồi chị báo rồi để tôi ken để tôi để tôi, để <laughs> tôi ok và cảm ơn các bạn đã xem video này nếu như các bạn thích video này hãy cho mình một like subscribe để mình có thể ra nhiều video hay hơn như này ok đúng rồi ok ừ. Subscribe Subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe Subscribe the hell? <laughs> Finally.